ngập tràn bao ước nguyện ngàn đóa hoa tươi ngát ngào nơi tránh điện nhẹ nhàng chân ta bước đi dạt dao trong tim khắc ghi phút giây đọng mãi trong lòng con khấn nguyện chọn kiếp yêu thương người lòng con đã chọn lời thầy vang như tiếng chuông vọng vào trong tâm thức con hãy yêu thương không tránh tiếng chuông vọng vào trong tâm thức Dường Bồ Tát Nam Mô Hướng Công Dường Bồ Tát Nam Mô Hướng Công Dường Bồ Tát Ma Tạng Đệ tử chúng con thành tâm dân hương cúng dường tạm bảo cầu nguyện mười phương chư Phật chư đại bồ tát chư hiền thành tăng đồng thủy gia hộ cho đệ tử công tụng sanh duyên cùng đệ tử thi hài hạnh phúc an vui gia đình hòa thuận từ đây đến cuối đời kết tóc xe duyên gia đình hưng thành sự nghiệp hanh tông sở cầu như nguyện sở cầu như ý Nam mô hiền tọa đạo tràng ta ba giáo chủ điều ngự bổn sư thích ca mâu ni phật đồng thủy chứng vọng mãi trong lòng quỳ dưới ngôi cao lòng thành con khấn nguyện chọn kiếp yêu thương người lòng con đã chọn lời thầy vang như tiếng chuông vọng vào trong tâm thức quan viên hai họ à, từ hai cháu à, như lúc nãy là ở bên à, tư gia của hai con là cha mẹ hai bên đã tác pháp kết hợp đôi nhân duyên cho hai con và hôm nay là bắt đầu các con là chính thức nên vợ nên chồng nhà mà để có được một cuộc sống hạnh phúc an vui từ đây cho đến cuối cuộc đời thì bắt buộc các con cũng phải học theo và những cái điều mà người xưa thường dạy mình làm như thế nào để mình có được một gia đình hạnh phúc an vui đi suốt cuộc đời à. điều đầu tiên là vợ chồng chung sống với nhau phải có sự hòa thuận à. tại vì hòa thuận là căn bản để có được hạnh phúc an vui à. cho nên gia đình nào mà có sự hòa thuận á, thì gia đình đó mới hạnh phúc an vui còn gia đình nào không hòa thuận thì đương nhiên sẽ không có niềm hạnh phúc và an vui cho nên điều đầu tiên là các con khi về chung sống với nhau hòa thuận là điều trên hết à, bởi vì đã nếu thương nhau mà không được gần nhau là nỗi khổ mà nếu sống gần nhau mà không có sự thương yêu á thì nó càng khổ hơn là thương yêu mà không được sống chung à, hôm nay các con cùng về một nhà cùng sống trong một môi trường ăn trong một mâm ngủ trên một cái giường và cái gì cũng chung hết thì các con phải phải có sự hòa thuận à. điều thứ hai nữa là các con phải giữ gìn cái miệng của mình à. nghĩa là sao nghĩa là cái lời nói rất là quan trọng nó quyết định cái niềm hạnh phúc cho các con rất là lớn bởi vì nếu vợ chồng mà nói những cái lời mà mà không hay à, nói những cái lời mà to tiếng với nhau nói những cái lời cãi vã nói những lời mà không có sự cảm thông sự chia sẻ sự yêu thương thì gia đình xảy ra bất hòa à, bất hòa thì các con sẽ biết rồi à, chén bát nó sẽ bay loạn xạ ra cho nên là có việc gì thì phải nhẹ nhàng chỉ bảo cho nhau nói mà không có sự cảm thông cấu gắt với nhau thì giống như là mình mở cái nắp hầm phân vậy đó rất là hôi thối người bên cạnh mình khi tiếp nhận cái lời nói đó họ cũng cảm thấy rất là đau khổ rất là áp lực cho nên là trên đường đời đành rằng là có những lúc là chúng ta sẽ có những sóng gió chứ không phải là thuận buồm xuôi gió cho nên các con phải cố gắng giữ cái miệng của mình nói sao cho hai bên được có sự cảm thông và nhất là có một cái tình yêu thương chân thật ở trong đó sau khi mình thành vợ thành chồng là đương nhiên là mình sẽ à, sẽ có con à, phải không có con thì bây giờ phật dạy mình làm sao mình sẽ có được cái nhân lành để sinh ra những đứa con mà vừa là mạnh khỏe vừa là thông minh thì đầu tiên là người cha phải là một hạt giống tốt người mẹ phải là một mảnh ruộng tốt thì cái cây ấy, là người con mới mới tốt đẹp được như vậy người cha làm thế nào để là trở thành một hàng hạt giống tốt là người cha phải là người thuần thiện phải là người tốt à, phải là người không rượu chè không xa đọa à, một người chồng tốt à, một người công dân tốt một người con tốt thì mới là hạt giống tốt và người mẹ là người chăm sóc gia đình biết thương yêu gia đình à, thì đó là mảnh ruộng tốt thì chúng ta cùng nhau chăm bón thì cái hạt giống những đứa con nó sẽ tốt như vậy là mình trồng duyên lành thì sẽ được quả quả lành trồng sòi thì ra sòi trồng dưa ra dưa à, cho nên là chúng ta muốn có được những đứa con tốt là bây giờ các con phải là người cha người mẹ tốt à, rồi khi con mình lớn lên mình phải dạy dỗ con mình phải không thì đầu tiên là mình phải là người làm gương à, làm gương cho con mình à, mình mà hút thuốc mình bảo con mình đừng hút thuốc là không có được à, mình uống rượu mình bảo con mình đừng có uống rượu là không được à, mình không chăm lo cho gia đình của mình mà mình bảo con mình phải chăm lo gia đình mình là không được các vị thấy có nhiều người là có tiền rất là nhiều tiền nhưng mà con hư thì tiền của đó cũng sẽ sạch à, nhiều người là bỏ con khi sinh con rồi là à, là cứ à, lo làm ăn rồi không dạy dỗ con rồi cuối cùng mà kiếm được rất là nhiều tiền nhưng mà con là không được dạy dỗ chăm sóc thì con là hư à, con hư thì con phá tiền của để lại thì cũng hết đó. cho nên sau này các con có con à, nên nhớ thứ nhất là phải dành thời gian để dạy bảo con mình thứ hai là phải là những người cha người mẹ gương mẫu để cho các con mình nuôi theo à. thì từ hôm nay các con là chính thức nên duyên chồng vợ sư cô xin có đôi lời ngắn chúc các con à, từ đây cho đến cuối đời được sánh bước bên nhau hạnh phúc an vui ương sống trong niềm tin trọn đời yêu tạo ờ, con khấn chúc trăm năm đẹp đời thêm sáng đạo dù trước hay sau diên lòng trong chánh niệm họ hàng hai bên mến thương nguyện cầu cho đôi trẻ thơ sống trong vầng sáng hàng hai bên mến thương nguyện cầu cho đôi trẻ thơ sống trong vầng sáng hào